trường tuần từ ngày 24 cho đến ngày 29 tháng 1 năm 2022 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết ạ, thì tuần qua là một tuần ờ, biến động khá là nhẹ nhàng của cậu vàng và các cặp tiền tệ Forex nhưng nó lại là một tuần biến động rất là mạnh đối với thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử. Có lẽ là cậu vàng của chúng ta sau một thời kỳ đang tích lũy đi ngang thì có lẽ sẽ tiếp tục đi ngang trong một vài tuần tới để chờ điểm break out. À, Ờ, thị trường tiền tệ thì tuần qua cũng rất là yên nắng bởi vì là có lẽ thị trường tiền tệ đang chờ cái cuộc họp của Fed vào ờ, giữa tuần sau nhưng thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử thì không hề yên ả một chút nào tuần qua một tuần xuống giá rất mạnh của thị trường chứng khoán và thị trường ờ, tiền điện tử à, lát nữa khi phân tích chi tiết từng mã thì tôi sẽ nói chi tiết hơn trước hết thì tôi sẽ điểm qua cái tin tuần trước như chúng ta biết đó, thì tuần trước thì tôi có phân tích với quý đầu tư là một tuần không thông tin và một tuần không thông tin thì giá sẽ đi theo kỹ thuật và thực tế thì tuần qua giá hoàn toàn chạy theo kỹ thuật à, rất nhiều mã chạy theo kỹ thuật có thị trường tiền tệ thì nó lại đi ngang nên ờ, nó không có những điểm vào nhưng thị trường ờ, các thị trường khác thì chúng ta có điểm vào khá là tốt à, thông tin tuần tới nhé trong tuần tới đó, thì ờ, vào ngày thứ hai chúng ta Chúng ta không có thông tin quá quan trọng vì thông tin của AU thì chủ yếu ảnh hưởng đến đồng à, AU trên à, USD thôi. Ngày thứ ba, ngày thứ ba chúng ta cũng không có tin à, gì quan trọng của Mỹ. Ngày thứ tư nhé, tâm điểm của chúng ta tuần sau sẽ là ngày thứ tư. Ngày thứ tư thì trước cuộc họp của Fed thì vào lúc 10 giờ tối sẽ là cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Canada. Đấy, Ờ, chính sách tiền tệ Canada như Canada thì tôi nghĩ nó cũng sẽ không không mạnh như Mỹ à, tâm điểm sẽ là cuộc họp đêm ngày mùng đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm FOMC FOMC Statement như chúng ta biết đó một năm thì Fed có 8 cuộc họp trong đó là sẽ có 4 cuộc họp diễn ra vào cuối các quỹ và 4 cuộc họp diễn ra vào các tháng là 1 1 5 7 và 11 theo cá nhân tôi đánh giá thì tại cuộc họp FOMC tháng tháng 1 này Fed sẽ không thay đổi gì chính sách so với tháng 12 vẫn sẽ chưa có một cái gì mới Fed sẽ tiếp tục uh, duy trì uh, uh, thắt QE mỗi tháng giảm 30 tỷ đô và đến tháng 3 là kết thúc Fed sẽ chưa đề cập đến việc là sẽ tăng lãi suất hay là uh, hạ hạ hạ cái bảng cân đối do vậy uh, cá nhân tôi đánh giá là tuần này thì thị trường chứng khoán đang chạy trước thông tin. Do vậy rất có thể tuần sau khi cuộc họp Fed xong thì thị trường chứng khoán sẽ có xu hướng phục hồi. Phục hồi kỹ thuật nhé. Còn tại sao phục hồi thì lát nữa đến phần kỹ thuật tôi sẽ chỉ. Nhưng cá nhân tôi đánh giá cuộc họp tháng 1 này sẽ là một cuộc họp không có gì thay đổi so với tháng 12. Do vậy lúc đó giới đầu tư có thể tạm thời, tạm thời quý vị lưu ý nhé. Bởi vì do cái cuộc họp tháng 12 và tháng 1 nó diễn ra khá gần nhau. À, Fed chưa có thêm nhiều dữ liệu à, để đưa ra những cái quyết định mới Chúng ta biết là Fed mới có thêm mỗi dữ liệu của một tháng là từ tháng 12 đến tháng 1. Tuy nhiên, ờ, từ cuộc họp tháng 1 này đến cuộc họp tháng 3 thì Fed sẽ có thêm rất nhiều dữ liệu để có thể đưa thêm ra những quyết định mới. Đặc biệt là dữ liệu về CPI. Chúng ta biết là CPI tháng 1 này thì vẫn duy trì ở mức cao, à, đưa chỉ lệ lạm phát Mỹ là lên 7%. Nếu CPI tháng 2 và CPI tháng 3, CPI tháng 3 lại họp diễn ra trước cuộc họp của Fed một tuần nếu CV tháng 2 và CV tháng 3 tiếp tục duy trì cao thì lúc đó chắc chắn việc Fed tăng lãi suất là gần như là không thể tránh khỏi và tôi kỳ vọng có thể Fed sẽ tăng lãi suất không phải là 0,25 mà có thể tăng 0,5 thậm chí cao hơn trong lần đầu tiên thì đó thật sự sẽ là một cú tát rất mạnh đối với thị trường tài chính đặc biệt là thị trường chứng khoán. Còn tuần này với cuộc họp FOMC tuần này thì tôi kỳ vọng là Fed vẫn tiếp tục đưa ra cái đường lối uh, nhấn mạnh lại cái uh, chính sách của Fed trong tháng 12. Do vậy thì nhiều khả năng nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường tài chính và đối với những thị trường tài chính mà bị bán tháo trước ví dụ như là thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử thì nó sẽ có sự phù, phù hồi nhẹ trước khi chờ đợi thông tin uh, lạm phát và các thông tin kinh tế vào đầu tháng 2. Uh, ờ, vào ngày thứ 5 ờ, thì chúng ta cũng có thông tin là GDP của Mỹ nhiều khả năng GDP quý 4 này của Mỹ cũng sẽ tăng trưởng khá là cao. Các chuyên gia đang dự kiến 5,3. Chúng ta chờ xem kết quả cuối cùng là như nào. Nếu mà kết quả cuối cùng mà nó cao hơn dự kiến thì thị trường chứng khoán hoàn toàn có thể được nâng đỡ. Nhưng nếu nó thấp hơn dự kiến của các chuyên gia thì có thể nó sẽ là một bất lợi và thị trường chứng khoán lại quay đầu điều chỉnh tiếp. À, bên cạnh đó thì chúng ta có đơn đặt hàng hóa lâu bền. À, à, số người uh, nộp đơn trợ cấp thất nghiệp lượng nhà chờ bán và vào ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ có là chỉ số co CPI của Fed Index. À, như vậy là niềm tin tiêu dùng nữa, bên cạnh đó có niềm tin tiêu dùng nữa. Như vậy là tuần sau, ngày thứ hai, thứ ba chúng ta vắng bóng thông tin quan trọng nhưng ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì sẽ có thông tin mạnh. Do vậy là ngày thứ hai, thứ ba nhiều khả năng thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật và ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu chúng ta chờ những thông tin ra để chúng ta ờ, xem thị trường có tiếp tục đi theo xu hướng chúng ta phân tích hay không để chúng ta vào lệnh. Đó là dưới góc độ phân tích uh, thông tin nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi uh, phân tích kỹ thuật chi tiết từng uh, từng cái mã hàng mà chúng ta quan tâm thôi. Trước hết thì tôi sẽ phân tích chỉ số DXY. Như tuần trước tôi có dự kiến quý vị thì tôi vẫn dự kiến là DXY sẽ phục hồi về vùng 96 trước khi quay đầu giảm giá. Thực tế thì DXY đã phục hồi trở lên, lên được vùng 958 sau đó quay đầu đóng cửa 956. Cá nhân tôi đánh giá tuần sau thì DXY hoàn toàn có thể test trở lại vùng 96 961 trước khi quay đầu giảm giá. Như vậy thì đầu tuần DXY có thể à, tức là trong tuần DXY có thể là tăng. Nếu DXY tăng trước thì sẽ quay đầu giảm sau, còn nếu mà giảm trước thì thì khả năng là giảm luôn. Như vậy là đô la index nhiều khả năng vẫn sẽ là giảm giá thì như vậy sẽ hỗ trợ các thị trường khác tăng giá à, ví dụ như là vàng hoặc là um, các cặp tiền tệ gắn với USD. Tuy nhiên nếu đô la index mà tăng giá đầu tuần đưa lên vùng 96 961 giảm giá xuống thì rõ ràng đầu tuần chúng ta sẽ có xu hướng là canh vua, canh điều chỉnh đối với vàng và cặp tiền tệ nhé. Tuần qua đối với cậu vàng của chúng ta thì cậu vàng của chúng ta điều chỉnh nhưng mà không đến điểm chúng ta mua Chúng ta kỳ vọng cậu vàng điều chỉnh về vùng là 91, 95 để chúng ta mua. Nhưng thực tế thì cậu vàng chỉ xuống đến 904 là quay đầu đi lên. Cậu vàng đã break out vùng 1 uh, 930. Như trong chiến lược tuần tôi phân tích quý vị ạ, khi vàng mà break out 1930 thì khi test lại vùng 2530 là vùng chúng ta có thể vào lệnh. Thì sau đó cậu vàng nó test lại vùng 28 trước khi tăng ngược trở lại đến 41. Tuy không có thể đạt được điểm chốt lời nhưng nó cũng có một chút thành quả. À, còn đối với tuần sau thì sao? Tuần sau thì cá nhân tôi đánh giá là cậu vàng sẽ tiếp tục có xu hướng là điều chỉnh để tạo điểm mua. Đấy. Hiện nay cậu vàng đang được hỗ trợ bởi hai chen ngắn hạn. Đấy. Chen thứ nhất thì vùng hỗ trợ cậu vàng sẽ rơi ở vùng 18-22 vào đầu tuần. Do vậy nếu phiên thứ hai thứ ba mà cậu vàng điều chỉnh về vùng này, đầu tuần thì sâu có thể xuống các bạn có thể canh 18 20. Nếu mà phiên thứ ba thì các bạn canh vùng 20 22 các bạn mua thì các bạn sẽ dừng lỗ là 1810 và chúng ta sẽ hướng đến ngắn nhất là cái đỉnh 48 hôm trước. Đó. À, đó là vào hai phiên đầu tuần nhé. Còn từ phiên thứ tư, thứ năm trở đi thì lúc đó có lẽ chúng ta phải canh nếu cậu vàng có điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh về vùng sâu hơn. Nhiều khả năng họ sẽ test lại MA200 đâu đó quanh 1800. Như vậy chúng ta sẽ canh mua vùng 1800 805. Đấy. Chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy 1790 nhé. Còn lại chốt lời chúng ta vẫn hướng đến vùng 1850. Uh, ờ, Tức là xu hướng chung của cậu vàng chúng ta sẽ canh mua. Rất nhiều bạn thì cứ hay hỏi tôi là cái tại sao anh rất hay dùng MA200. Thực ra các bạn lưu ý này này. Đối với các tổ chức ạ thì họ dùng MA200 để họ xác định cái xu hướng dài hạn, trung hạn và dài hạn. Do vậy họ mua bán mua bán trung và dài hạn. Tức là mà khi mà giá nằm trên MA 200 thì mỗi khi giá test lại MA 200 sẽ có lực cầu rất mạnh và khi giá break out qua MA 200 họ sẽ cắt lỗ và ngược lại khi giá dưới MA 200 thì cứ test lên là họ bán đấy họ bán thăm dò sai thôi đấy. nên các bạn chết định thế nếu mà các bạn nào có thời gian bám bảng nhé thì các bạn lưu ý những cái địa điểm mà giá chạy quanh MA 200 nếu còn nến đảo chiều theo khung thời gian các bạn chết định thì các bạn cứ vào lệnh thôi sai chúng ta dừng lỗ thế thôi nhưng xác suất ăn thì rất nhiều các bạn vào 10 lệnh thì cũng phải có 6 7 lệnh chốt lời còn ba lệnh dừng lỗ thôi mà mỗi lệnh dừng lỗ luôn ngắn hơn lệnh chốt lời đây tôi có thể lấy ví dụ cho các bạn ví dụ như trong à, H1 này các bạn nhìn thấy này mỗi khi giá test đến vùng M200 nếu mà nó khởi nghĩa thành công thì nó sẽ tăng mạnh nếu xuống xuống thì họ sẽ cắt lỗ đấy tổ chức luôn test luôn luôn uh, giao dịch được từ giao dịch ngắn đến giao dịch dài Tất nhiên là nó có biên sai số. Giao dịch trên khung H1 thì cái sai số nó nhỏ hơn, còn giao dịch trên khung daily thì sai số nó có thể 15 20 đô cơ. Đấy là những cái các bạn lưu ý. Đấy, tuần tới thì MA200 của nó ở vùng 805. Như vậy chúng ta mua quanh 1800 là rất phù hợp 800 ờ, đến 805. Đó là xu chung của cậu vàng thì tôi vẫn đánh giá là cậu vàng cần tích lũy thêm 1 đến hơn 1 tháng nữa trước khi break out. Đấy. Tức là cậu vàng cần chờ thêm một vài dữ liệu nữa. Thứ nhất là thị trường chứng khoán phải break out 34.000 sập mạnh xuống thì lúc đó vàng sẽ là hầm trú ẩn cộng với dữ liệu lạm phát. <clears throat> Đó đối với cái cậu vàng nhé. Đúng cặp tiền tệ thì như chúng ta biết tuần qua thì chúng ta sẽ rất thành công đối với cặp uh, ờ, ờ, uh, USD CAD. Đấy, tuần qua chúng ta canh mua đúng không ạ? Chúng ta canh mua ở vùng 12470 ờ, thực tế giá xuống đến 12455 sau đó giá quay lên quay lên được 12580 90 ờ, như vậy nó tăng được 120 pip tuy chưa đạt được điểm 150 pip nhưng mà gần như nó cũng là hết biên độ trong tuần rồi tuần nó biến động thấp quá chúng ta cũng phải chịu thôi đúng không ạ một tuần biến động có 150 pip thì chúng ta ăn đến 120 pip rồi thì cũng cũng là hết nước rồi đối với cặp ờ, USD Yên Nhật đối với cặp USD Yên Nhật thì ờ, chúng ta vẫn canh bán nhưng mà rõ ràng là nó không lên đến điểm nữa chúng ta bán ờ, cặp này thì hiện tại nó đang đứng ở cái vùng nói chung là khó tôi nghĩ là chúng ta sẽ không giao dịch cặp này ở thời điểm hiện tại <clears throat> nhưng nếu nếu cặp này test về M200 đây khu vực 111.5 thì chúng ta mua nhé hiện nay 113.5 như vậy nếu mà xuống xuống giá mạnh thì chúng ta mua không thì thôi đối với cặp ấy, âu âu thì tuần qua biến động hẻo quá biến động hơi hơi hơi hơi ít chúng ta sẽ không có điểm vào như vậy cặp EU này cá nhân tôi đánh giá chúng ta cũng không nên giao dịch ở thời điểm hiện tại cả một tuần của nó biến động được 100 pip thì chúng ta giao dịch thế nào ít quá chúng ta nên tập trung vào những cặp nào nó đang có xu hướng mạnh mà nó đang rõ xu hướng ví dụ như lúc này chúng ta vừa điểm qua chúng ta có vàng rồi đấy đúng chưa ạ GBPUSD đồng bảng thì sao đồng bảng thì tuần qua cũng xuống luôn chúng ta không vào khớp lệnh được Đấy. chiến lược của tôi thì tuần sau chúng ta vẫn tiếp tục canh nếu đồng bảng lên thì chúng ta bán thôi vì hiện nay đồng bảng đang ờ, lần trước là test M200 quay đầu lần tới này nếu test lên M200 chúng ta cũng cứ bán thôi đấy chúng ta nhìn này lần trước cũng là test M200 quay đầu đi xuống lần này cũng đang test M200 này nếu đồng bảng quay lên được vùng ờ,

sau hôm nay tôi lại đánh giờ hơi thế nhỉ? GPI, GPI thì cứ đánh ờ, USD hơi ngáo tí các bạn thông cảm. <laughs> Đối với đồng bảng trên yên chúng ta cũng canh bán thôi nhá. Nếu giá hồi lên. Đây, à, chúng ta sẽ canh bán theo cái chen này. Như vậy à, nếu giá hồi lên được bao nhiêu? Giá hồi lên được một là 157.5 chúng ta bán nhá, chúng ta dừng một lỗ 158.1 nhá. Còn chúng ta chốt lời thì đương nhiên là 2300 giá rồi. Ừ, đối với đồng AU AUD USD à, AUD USD thì đang dao động biên độ hẹp quá chúng ta không thấy xu hướng đâu ạ Đấy. cá nhân tôi thì đang nhìn thấy đồng này giao dịch theo mô hình là cờ tiếp diễn tuy nhiên cái cái cái nếu mà các bạn mà thích giao dịch đồng này thì các bạn có thể canh bán khi nó break out cờ thôi nhưng tôi thì tôi không không không không đây các bạn nhìn nhé out cờ nó đóng cửa nến phía dưới thì chúng ta bán đấy và dừng lỗ 50 pip còn chốt lời tầm 150 pip tôi tôi thấy biên độ nó hơi hẹp nên tôi không muốn giao dịch cặp này còn nếu các bạn giao dịch thì các bạn có thể dựa vào mấy mô hình cờ này mô hình cờ với điều kiện nó break out sẽ là break breakout 0.7160 nhá thì các bạn có thể bán khi breakout 0.17160 hiện nay đang là 0.7175 uh, à, đấy. Tức là xuống 15 pip nữa thì chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip. Nhưng tôi thì tôi nghĩ đối với những cặp ở biến động hẹp này thì breakout rất hay breakout giả. Do vậy tôi không khuyến nghị quý vị giao dịch cặp tiền tệ này. Có lẽ chúng ta tập trung vào đồng là cặp nào mà nó đang rõ xu hướng thôi. À, chứng khoán của chúng ta à, Vàng chúng ta rõ rồi đúng không ạ? Đầu tuần thì chúng ta canh mua vùng 20 à, cộng trừ 2. Đấy, còn à, giữa tuần trở đi chúng ta canh mua 805 à, 800 805. Đó là đối với cặp tiền tệ. <clears throat> đối với vàng, đối với dầu của chúng ta thì sao? Đây, VKTI Dầu của chúng ta thì ờ, tuần qua à, chúng ta bán thì chúng ta đã vào lệnh rồi. Tôi vẫn khuyến nghị quý vị đấy chúng ta có thể bán ở phía trên vùng 86 ờ, 87 nếu bạn nào tham gia bán, dừng lỗ 89. Bạn nào mà bán rồi thì chúng ta chờ chốt lời thôi. Còn bạn nào trong tuần động xuống đến 83 rồi. Tôi thì tôi không thiên về hướng là tạm thời bán giá dầu bởi vì tôi nhìn thấy giá dầu nó chưa kết thúc tăng. Đấy, nếu mà theo cái trend này thì giá dầu hoàn toàn có thể lên vùng 92, 93 trước khi quay đầu. Do vậy, à, cái điểm hôm trước thì các bạn có thể bán tốt bởi vì hôm đó là daily ngày nó tạo ra cái nến đảo chiều. Tuy nhiên có nến đảo chiều, hai nến đảo chiều liên tiếp mà tiếp tục sau đó nó không ra được xuống xuống mạnh thì tôi nghi ngờ khả năng xuống của giá dầu. Do vậy đối với giá dầu có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục canh. Mua lên thì tôi không khuyến nghị mua lên ở khu vực hiện tại, nhưng mà bán xuống thì tôi nghĩ là chưa chưa có tín hiệu đâu chúng ta nên chờ thôi nhé à, ờ, đối với chứng khoán Mỹ thì chúng ta chốt lời rồi bán 37 ngàn chốt lời 342 cũng là gần 3 ngàn giá rồi đúng không ạ 2.800 <clears throat> giá rồi hiện nay nhé cá nhân tôi không khuyến khích quý vị mua Đấy, không khuyến nghị mua ở cái vùng test trend này bởi vì rất có thể là future đầu tuần nó có thể chọc chọc xuống phá breakout giả sau đó đóng cửa lên Tôi tôi khuyến nghị quý vị là chúng ta tiếp tục canh chờ canh bán thôi. Khi giá phục hồi trở lại, tôi dự kiến là giá sẽ phục hồi trở lại vùng 355 356 thì chúng ta sẽ canh bán ở đây. Đấy. Bán đây chúng ta sẽ dùng lỗ khi giá vượt 36 ngàn tức là dừng lỗ khoảng 400 giá. Còn chúng ta không chốt lời quay trở lại vòng 234 chúng ta không chốt lời nữa nhá, mà lúc đấy chúng ta nuôi luôn nhá. Một là dừng lỗ, hai là chốt lời chúng ta nuôi. Vì nếu mà bán tại điểm này ít nhất chúng ta cũng phải chốt lời được tầm 30 31 ngàn tức là cũng phải vào khoảng 4 ngàn giá tỷ lệ ờ, dừng lỗ cắt lời là 110 rồi một lệnh ờ, dừng một lệnh chốt lời được 10 lệnh dừng lỗ thì không có lý do gì chúng ta không vào cả mà bên cạnh đó chúng ta vừa ăn gần 3.000 giá tuần trước rồi gần chi nữa nhỉ <clears throat> tức là chúng ta sẽ có cậu vàng và có Dow Jones sẽ là là là những cái uh, uh, sản phẩm mà có tín hiệu tốt hơn trong tuần sau. <clears throat> Đối với tiền điện tử nhé, thì chúng ta cũng thành công rồi. À, tuần qua tôi có nói quý vị là khi à, đóng cửa daily dưới 41.000 thì chúng ta canh bán 41.000 thì thực tế nó đóng cửa là 46 sau đó nó quay trở lại đến 411 sau đó nó mới quay xuống. Giá đã chạm sát chen rồi. Chen của chúng ta 33.200, giá test đến 34.000. Quý vị có thể chọn là một là chốt lời ở vùng 34 35 ngàn này hai là chúng ta chốt một nửa còn một nửa rời dừng lỗ về hòa vốn 41 ngàn thôi Đó. giao cắt vàng nó xuất hiện nên theo cá nhân tôi đánh giá thì nhiều khả năng BTC sẽ tiếp tục xuống Tuy nhiên chúng ta đợi xem khi giá test cái vùng 34 33 ngàn này có thủng không Nếu thủng luôn thì giá sẽ tìm về vùng 30 ngàn Nếu không thủng giá sẽ phục hồi test trở lại MA200 Ở vùng giá 47 48 ngàn trước khi quay xuống tiếp nói chung là kiểu gì cũng xuống do vậy là um, tuần tới đối với BTC Đấy, đối với BTC thì có lẽ là xu chủ đạo của chúng ta vẫn là cánh bán tuy nhiên điểm bán thì tôi lại chưa nhìn thấy điểm nhá hiện nay tuần trước thì nhìn thấy điểm 41 000 khá là rõ nhưng tuần này thì không có lẽ tuần này nhá nếu giá tiếp tục test trở lại 41 000 bây giờ chúng ta chốt lời cái lệnh ờ, bán 41 ở 3 435 rồi nhá thì nếu mà tiếp tục test trở lại 41 ngàn chúng ta hoàn toàn có thể bán thăm dò ở ờ, 41 ngàn và dừng lỗ 43 ngàn Đấy. Và chốt lời thì lần sau chúng ta sẽ đợi nó break out luôn ít nhất là về vùng 29 ngàn Thậm chí chúng ta đợi xuống 20 ngàn cũng được Còn nếu không nếu chúng ta bị dừng lỗ lệnh 43 ngàn nhé Thì chúng ta sẽ chờ cái giá test lên điểm giao cắt vàng ở vùng 48 ngàn này chúng ta bán Đấy. Chúng ta dừng lỗ 52 ngàn Còn hướng đến thì vẫn hướng đến là vùng 33 ngàn như vậy là xu hướng chủ đạo của chúng ta là canh bán không canh mua nhá. Các bạn muốn mua ít nhất chờ test về cái uh, vùng 20 ngàn lúc đó có phục hồi. Lúc đó thực ra hồi thì ở chỗ nào cũng có hồi. Nhưng mà cá nhân tôi đánh giá lúc đó thì nó mới an toàn, cái xác suất thắng của chúng ta mới cao. Còn nếu mua tại những cái điểm bây giờ 31, 32 ngàn thì cái xác suất thắng của chúng ta không cao đâu. Đấy. Hoặc là nếu mà BTC có một phiên đạp 25, 30% thì các bạn xông vào mua được. Đấy. Tôi lấy ví dụ hôm nay nó đang 36 ngàn này. Nếu nó đạt về 25 ngàn các bạn mua được. Kiểu gì cũng có nhịp lộn lên 29, 30 ngàn. Tức là chúng ta phải phải chờ những cái điểm mà mua bán xác suất chúng ta thắng cao nhất. Chứ chúng ta không cần mua bán liên tục. Đó là đối với BTC. BTC cũng khá là rõ rồi. À, dầu rồi. Bây giờ chúng ta còn VN Index Việt Nam. VN Index Việt Nam thì tuần qua vừa break out giả chen một một uh, hai phiên nhẹ break out vùng 1450 sau đó lại đóng cửa vào chen cá nhân tôi đánh giá thì vn index việt nam ạ hiện nay xuống chủ đạo của nó vẫn đang là tiếp tục đi ngang tích lũy để chờ một điểm điểm bứt phá mà điểm bứt phá này sẽ bứt phá khi nào khi nào chứng khoán mỹ xác nhận xác nhận uh, gãy chen thì lúc đó việt nam sẽ lao dốc theo uh, do vậy với những cái yếu tố mùa vụ của tết cộng với cái yếu tố muốn giữ dòng tiền thì cá nhân tôi đánh giá tuần sau sẽ một tuần tăng giá của VN Index. Nhiều khả năng VN Index sẽ được kéo lên trở lại vùng năm linh 1500 ờ, đến 1510. Ờ, Đấy, nhiều khả năng VN Index sẽ được kéo trở lại vùng này. Và đóng cửa năm ở đây. Cho các ờ, cho người đầu tư một cái Tết nó an bình. Tuần qua chúng ta biết vào phiên hai phiên cuối tuần thì dòng bất động sản đã đảo chiều tăng giá trở lại. Đấy. Và sau 2 tuần vùi dập nhà đầu tư với mức giả thua lỗ 4-50% từ đỉnh thì hiện nay khả năng là là sẽ phải giữ đồng tiền mà muốn giữ đồng tiền thì lại phải uh, ném rắc thóc cho gà ăn thôi. Cá nhân tôi đây là quan điểm cá nhân các bạn nhé. <laughs> Còn uh, cá nhân tôi thì vẫn đánh giá là VNDAX là nhiều khả năng là là đỉnh lấp ló quanh đây thôi. Đấy đỉnh thì vùng này là vùng đỉnh rồi nó cũng như Dow Jones thôi không khác gì nhau cả nhưng mà khả năng mình sẽ chế pha một chút vì mình còn một tuần nghỉ do vậy tuần sau ạ thì đối với cổ phiếu Việt Nam ạ thì tôi khuyến nghị quý đầu tư là nếu quý vị có hàng thì chờ cái tuần từ giờ đến Tết đấy những phiên cuối cùng đấy thứ tư năm hoặc thứ sáu ấy, nếu kéo lên mạnh thì chúng ta chốt lời thôi nghỉ đó. còn nếu bạn nào mà kẹp hàng cũng vậy có lẽ nên chốt lời rồi nghỉ thôi chờ ra đấy tính tiếp với một tuần chúng ta nghỉ thì chúng ta cũng sẽ không biết là chuyện gì xảy ra đâu đối với chứng khoán Mỹ cũng vậy đây chúng ta có thể nhìn chứng khoán Mỹ này hiện nay đồ thị tháng đang khá là xấu đồ thị tuần nhá thì xấu rồi nhưng mà nó chưa phải quá xấu nhưng đồ thị tháng thì nó cũng tương đối xấu Đấy. cái mô hình bánh mì kẹp thịt thì tôi bảo quý vị rồi mỗi khi nó tạo ra mô hình bánh mì kẹp thịt này xác suất nó xuống rất là cao Đấy. Sáng xuân nó xuống sẽ rất là cao. Nếu mà tuần này đóng cửa, tháng này đóng cửa thấp, tháng sau tạo dấu trên là rất là phù hợp. Đấy. Tháng này đóng cửa đâu đó tầm độ dưới 35 ngàn, tháng sau tạo dấu tên, test lại 35 năm rồi lao xuống. Đấy là trường hợp lý tưởng. Còn tôi chỉ ngại tháng này đóng cửa sập luôn xuống 33 ngàn thì sáng sau chỉ test lại được tầm 34 năm rồi này rồi rồi lao dốc tiếp thôi. Cá nhân tôi đánh giá chứng khoán Mỹ nhịp này sẽ có nhịp sập khá là mạnh Đấy, test đâu đó nó phải test về MA200 trên đồ tuần. À MA50 trên đồ thị tuần tôi xin lỗi. Nó đâu đó phải rơi tầm 28 ngàn, 27 28 ngàn. Tất nhiên là để rơi đây thì nó sẽ mất ừ, khoảng khoảng 2 đến 3 tháng nữa chứ không phải trong một tháng đâu. Nhưng đây là quan điểm cá nhân của tôi nhé. Thì tôi khuyến vị quý vị như vậy thôi. Như vậy là tuần sau chúng ta sẽ tập trung vào cậu vàng. Tôi tôi nghĩ vẫn tập trung cậu vàng chủ lực vì cậu vàng xu hướng nó đang khá là rõ. Đấy, còn lại chúng ta có thể tập trung vào à, Dow Jones này Bitcoin này tiền điện tử thì ngoài Bitcoin chúng ta có thể phân tích à, ETH cũng tương tự như BTC thôi cũng không khác gì làm mấy đâu Đấy. còn à, cổ phiếu Việt Nam thì chúng ta canh chốt lời thôi nhà cái có lẽ sẽ hun lên quạt bún chả lên kéo lên không thanh khoản để cho nhà đầu tư ăn một cái Tết trọn vẹn không thì ra Tết nhà đầu tư rút tiền mất thì lại còn chơi nhà cái với nhau đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định ờ, thị trường tuần cuối cùng của tháng 1 tháng đầu tiên của năm à, các bạn lưu ý nhé thà thường thì thị trường ờ, sẽ tháng 1 tháng 2 sẽ là tháng quyết định xu hướng quý đầu tiên sẽ quyết định xu hướng do vậy chúng ta tháng 2 và tháng 3 sẽ có nhiều kịch hay để chúng ta giao dịch đấy chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công